Cô chào các em trường tiểu học Phạm Văn Chí Hôm nay các em học bài tập làm văn Luyện tập quan sát cây cối Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu nội dung của bài học này nhé Nội dung bài 1 Đọc lại ba bài văn tả cây cối mới học Sầu riêng, bãi ngô, cây gạo và nhận xét Câu A tác giả mỗi bài văn quan sát cây theo trình tự như thế nào câu b các tác giả quan sát cây bằng những giác quan nào câu c theo em các hình ảnh so sánh và nhân hóa này có tác dụng gì chỉ ra những hình ảnh so sánh nhân hóa mẹ em thích câu d trong ba bài văn trên bài văn nào tả một loài cây bài văn nào tả một cái cây cụ thể câu ơ theo em, miêu tả một loài cây có điểm gì giống và khác với miêu tả một cây cụ thể. Các em thân mến, vậy là bài tập này có 6 yêu cầu. Để trả lời được 6 yêu cầu này, các em hãy đọc lại ba bài văn Sầu riêng, bãi ngô, cây gạo. Bạn nào còn nhớ ba bài này rồi thì các em sẽ sang nội dung tiếp theo. Đây là hình ảnh cây sầu riêng Hoa sầu riêng, quả sầu riêng và muối sầu riêng Đây là hình ảnh bãi ngô Còn đây là hình ảnh cây gạo lúc mùa hoa Bây giờ cô sẽ cùng các em hoàn thành từng câu hỏi của bài tập này nhé Câu đầu tiên là câu A tác giả mỗi bài văn quan sát cây theo trình tự như thế nào thì các em đã được học cấu tạo của bài văn thì gồm có 3 phần mở bài, thân bài và kết bài trong bài sầu riêng tác giả tạo phần mở bài là tả bao quát phần thân bài là tả hoa và trái phần kết bài là tả hình dáng thân lá cành dựa vào cấu trúc của bài văn thì chúng ta biết được tác giả quan sát cây theo trình tự là từng bộ phận của cây bài bảy ngô tác giả tả cây từ lúc bé đến trưởng thành tả hoa ngô bức ngô non tả hoa lá ngô bắp ngô lúc sắp thu hoạch dựa vào cấu trúc của bài văn này thì chúng ta biết được tác giả tả từng thời kỳ phát triển của cây bài cây gạo tác giả tả cây gạo vào mùa hoa Tả cây gạo lúc hết mùa hoa Và tả cây gạo lúc quả đã già Thì cũng dựa vào cấu trúc của bài văn này Thì chúng ta biết tác giả đã tả theo trình tự là từng thời kỳ phát triển của cây Tiếp theo chúng ta sang câu B Tác giả quan sát cây bằng những giác quan nào? thì chúng ta thấy là à, giác quan là mắt mũi lưỡi tai thì bài sầu riêng tác giả quan sát bằng mắt thấy được hoa trái dáng thân cành lá giác quan mũi ngửi được cái mùi hương thơm của trái sầu riêng giác quan lưỡi là cho biết được vị ngọt béo ngậy của trái còn giác quan tai trong bài sầu riêng không nói đến Bài thứ hai là bài bại ngô Tác giả quan sát bằng mắt Thấy được cây, lá, búp, hoa, bướm Còn giác quan mũi và lưỡi Thì bài bại ngô không nói đến Giác quan tai Thì tác giả nghe được tiếng tu hú Gọi mùa trái chín Bài thứ ba là bài cây gạo à, Tác giả dùng giác quan mắt Để nhìn thấy được cây, cành, hoa, quả, chim giác quan mũi và lưỡi trong bài cây gạo không có còn giác quan tai tác giả nghe được tiếng chim hót trong vườn lá khi tả một bài văn thì chúng ta phải dùng nhiều giác quan à, chúng ta dùng giác quan để quan sát à, nếu chúng ta quan sát thì chúng ta phải dùng thị giác bằng mắt ngoài ra chúng ta còn sử dụng nhiều giác quan khác nữa ví dụ là xúc rác à, chúng ta dùng tay để sờ vào thân cây thì chúng ta mới biết được cây nhám nhám thì trong bài văn khi tả một cây thì chúng ta phải cần quan sát và kết hợp nhiều giác quan thì các em mới tả một bài văn thêm sinh động và hấp dẫn ngoài quan sát và những giác quan còn các yếu tố nào nữa chúng ta sẽ qua câu hỏi c theo em các hình ảnh so sánh và nhân hóa này có tác dụng gì? Chỉ ra những hình ảnh so sánh nhân hóa mà em thích. Thì về hình ảnh nhân hóa và so sánh thì bài sầu riêng về hình ảnh so sánh là có hoa sầu riêng có mùi hương như hương cao cánh hoa thì so sánh như vảy cá còn trái sầu riêng được so sánh như tổ kiến về hình ảnh nhân hóa, bài sầu riêng, bài sầu riêng không nói đến. Bài thứ hai là bài bãi ngô. Tác giả dùng hình ảnh so sánh là cây ngô lấm tấm, so sánh như mạ non. Bức ngô được so sánh bằng kết bằng nhung và phấn. Hoa ngô thì so sánh với cỏ may. Về hình ảnh nhân hóa, thì có hình ảnh búp ngô non núp trong cuốn lá tác giả à, sử dụng từ núp giống như con người biết núp và trốn tìm hình ảnh nhân hóa thứ hai bắp ngô chờ tay người đến bẻ từ chờ này cũng dùng cho con người biết chờ đợi còn cây bắp ngô thì không biết chờ đợi do đó chúng ta sử dụng từ chờ này là hình ảnh nhân hóa à, giống như con người bài thứ ba là bài cây gạo tác giả dùng hình ảnh so sánh là cánh hoa so sánh với trong chóng, quả gạo được so sánh với con thôi cây gạo tác giả so sánh treo rung rinh hàng ngàn nồi cơm gạo mớ qua hình ảnh nhân hóa các muối bông gạo nở đều Chín như nồi cơm chín đợi vuông mà cười Từ cười ở đây à, là từ dùng để chỉ con người Cây gạo già mỗi năm trở lại tuổi xuân Cây gạo trở nên với dáng vẻ trầm tư Cây đứng im cao lớn hiền lành Thì trong bài này tác giả đã dùng từ chỉ tính cách tình cảm à, giống à, con người để à, gắn cho các loài cây thì những hình ảnh này người ta gọi nó là hình ảnh nhân hóa Tiếp theo câu D và câu ơ Câu D Trong ba bài văn trên, bài văn nào tả một loài cây? Bài văn nào tả một cái cây cụ thể? Thì các em thấy là bài sầu riêng và bài bãi ngô là miêu tả một loài cây còn bài cây gạo làm miêu tả một cây cụ thể Câu ơ, theo em, miêu tả một loài cây có điểm gì giống và khác với miêu tả một cây cụ thể Điểm giống nhau là điều phải quan sát kỹ, sử dụng mọi giác quan, tả các bộ phận, tả khung cảnh xung quanh cây và dùng biện pháp so sánh nhân hóa để khắc họa sinh động, chính xác đặc điểm của cây bộc lộ tình cảm của người miêu tả về hình về khác nhau là tả các loài cây cần chú ý đến đặc điểm phân biệt loài cây này với các loài cây khác tả một cây cụ thể phải chú ý đến đặc điểm riêng của cây đó đặc điểm làm nó khác biệt với các cây cùng loại khi quan sát một cây để tả các em cần chú ý là quan sát từng bộ phận của cây hoặc quan sát từng thời kỳ phát triển của cây khi quan sát một cây để tả các em phải kết hợp nhiều giác quan để quan sát khi quan sát có thể kết hợp sử dụng hình ảnh so sánh nhân hóa để làm bài văn thêm sinh động và hấp dẫn tả một loài cây các em chú ý đặc điểm phân biệt giữa loài cây này và loài cây khác Tả một cây cụ thể, các em chú ý đến đặc điểm riêng biệt của loài cây đó. Cô và các em đã thực hành xong bài tập số 1. Bây giờ chúng ta qua bài tập số 2. Bài 2. Quan sát một cây mà em thích trong khu vực trường em hoặc nơi em ở và ghi lại những gì em đã quan sát được. Chú ý kiểm tra xem câu A trình tự quan sát của em có hợp lý không? Thì các em đã được học trình tự quan sát có hai trình tự. Đã từng thời kỳ phát triển của cây, ví dụ à, khi cây còn nhỏ đến khi cây lớn, hoặc là thời kỳ phát triển của hoa, lúc hoa nở và kết trái như thế nào. Thời kỳ thứ hai là tả từng bộ phận của cây, có thể là tả rễ gốc thân cành lá vân vân câu b em đã quan sát bằng những giác quan nào thì các em sẽ vận dụng các giác quan phải khéo léo và linh động tránh vận dụng tràn lan ví dụ chúng ta dùng giác quan mắt mũi tay lưỡi để uh, quan sát câu c cái cây em quan sát có gì khác với những cây khác cùng loại thì ở câu C này các em sẽ tìm điểm nổi bật của cây mà các em quan sát có gì khác với cây cùng loại bây giờ các em sẽ quan sát một số hình ảnh cây phượng vĩ cây bàn cây xoan và cây đa thì khi các em tả cây bàn thì các em sẽ tìm điểm nổi bật của cây bàn này có gì khác với cây phượng hoặc ngược lại các em tả cây phượng thì các em sẽ tìm điểm nổi bật của cây phượng nó sẽ khác với cây bàn và những cây này những cây này được gọi chung là cây bóng mát Tiếp theo là cây mít, cây dừa, gọi chung là cây cùng loại là cây ăn quả. Tiếp theo là hoa hồng, cây hoa đào, cây hoa mai, cây hoa huỳnh. Thì những cây này gọi chung là cây hoa. Sau đây các em hãy lấy vở ra và làm lại cho cô bài tập số 2 vào vở nhé. Cô chúc các em học tốt Cô chào tạm biệt các em